cuối cùng cũng tới khách sạn Ồ, đau đít luôn á Dễ sợ Chụp lại cái Google đó 매요 기다리 I'm go there 야 오빠가 쏠게 알지? Are you okay? Just okay. Just okay. Okay. Okay. Một, hai, bắt Let's go! À, người yêu mình đang làm gì đây? 야, 너 뭐해? 아, 진짜 못했다. 맛보면. 잠깐만. 용해요. 아, 진짜. 음, 안녕. 리아 왜안 나와? 어? 스밍 왜 입었어? 빨리 와. nóng anh ơi đặt xe đạp đặt xe đạp ở Hội An tại đây Ô, 우리 꽁주 왔다. Are you okay? Oink, oink, oink. What? What? What? What? 오빠 사랑해? 네. 얼마큼 사랑해? 이런. 오빠 결혼할 거야? 할 거야. 오빠랑 결혼할 거야? 할 거예요. You will marry me? 아. 오빠 너무 좋아? 아, 너무 좋아. 얼마큼 아, 좋아? <laughs> 이만큼. 진짜? 응. 알았어. 오빠 사랑해 크게 해봐. 오빠 사랑해. 아, 알았어. 나 베트남인. 그 다음에 잉글리시. 망고 먹자. 망고? 망고 어딨어? <laughs> 우리 이뻐요 여보 응? 뒤에 조심해 이거 까까 써 껍질? 응 껍질 있는데 그래도? <laughs> 이거 사랑해? <laughs> I know you're n t c a r e 너무 너무 사랑해. <laughs> 오빠 바지 벗겨져. <laughs> 네가 네가 네가 들어. 어, 어, 내 팬츠 어떡해. 또 어디 가만해. 아 여기로 할까? 네. 여기로 이쁘다. 어, 좋아. 좋아? 응. 다시 여기 오빠 목에 한번 타봐. 배힘 줘. <laughs> <laughs> <laughs> tâm cái này ở dưới nước ra một tiếng cũng không hư trong nước mà nhúng bình thường thôi tặng quan nhanh hư hơn thôi <laughs> à dạ dạ dạ dạ dạ dạ bỏ đi bỏ đi bỏ chứ mà à mà khát khát ở đi nào ta ăn lại rồi là do parasite 재밌어? 리야 오빠가 여기 손 잡아줄 테니까 너 스윙 해줘 손, 손 잡아 자 이제 가 네, 그럼 여러분 오늘 영상 여기까지 끝 우리가 다음에 또 봐요 안녕 오케이? Ayo, ah, tutup, Mắng quá 아, 옷을, 옷을 안 가져. ông bơi ông đi ông bơi thế mà Thế là mày chị không đi chồng ông bơi nước nước cũng mở mở làm gì chị đang dở lắm đúng không 아, dạ rất 아, đẹp 오빠 잘생긴 나온다. 아니야? 맞아 아빠 잘 생겼다 진짜 nhờ một tầm <laughs> 머리 웃긴다. 왜 오빠 머리. đi bên <laughs> bài nè ở đây uống bài hay lên phòng Lên phòng, ở phòng. lên phòng em Thì em đánh bài cho đẹp Bỏ bức chân đi. rồi mình ngủ luôn <laughs> khỏi phải leo được mấy khóa xong cái được đi trời Lớn thì. cái video mà ông làm ờ, ừm. cái này bữa hình như mình mua 음, 국물도 괜찮네. Em kia đi phải đi đúng Mày cho mày tố không mày? Tố là ra không biết tố Phải điểm, điểm, cao em tố Hay tự tin mình tố Không em không tự tố Cùng Đấy, bây giờ đúng không phải nhé? Nó gọi là ba tin không? Cùng một, cùng một, cùng một Đúng hai nhà Đúng zero Cùng một, cùng một 꽁! 야, 진짜. đừng có đây cho camera này 꽁! 아. 아, 싸우, 싸우 높은 거 아니야? 꽁꽁 못, 못. 싸우. 오, 싸우, 싸우. đây cái thật wow wow thiệt luôn á <laughs> nếu mà ra đồ you and her là chuyện của <laughs> best friend thiệt <laughs>